tức là kéo cả họ và cấp ủy lũng đoạn tổ chức đảng cha no cho con anh no cho em có như ông bí thư tỉnh ủy mà kéo khoảng bốn chục người nhà anh chị em vào bộ máy và giữ các trọng trách của bộ máy có phải đấy là một đảng phong kiến không biến tổ chức đảng của chúng ta thành đảng phong kiến không cha truyền con nối không biến việc công thành việc tư không